Xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay cơ sở bên tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em những cái bộ hột mà để cho anh em đi chơi ở sóng sới luôn luôn là có độ hiệu quả Cái bộ hột này dành cho những anh em làm tay cái Cho anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu, lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới tỷ lệ chuẩn xác anh em nhé Và anh em có thể lắc cái bộ hột nếu đi theo ý muốn của anh em và giữ tài giữ xỉu tùy theo ý của anh em anh em nhé đó thì ờ, cái bộ hột này chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 độc quyền của bên cơ sở bên tôi thì chắc hẳn rằng là anh em cũng không còn xa lạ gì về cái bộ đồ chơi cũng như cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi đúng không ạ sau đây cái phần mà tôi muốn test cho anh em chính là cái phần tăng tích của bộ hột tài xỉu 2020 này nó hoàn toàn là không tăng tích đúng không ạ thì rất là nhiều anh em hỏi tôi về vấn đề tăng tích thì bây giờ tôi test luôn cho anh em này đó ờ, thì đi chơi ở sòng sới thì anh em không thể nào tránh khỏi cái à, phần test tăng tích đúng không ạ thì nam châm hoàn toàn là không hít nha anh em đúng không ạ nắp chèn đĩa này hoàn toàn là không tan đúng không ạ đó nước muối nổi dọi đèn rất là trong Đấy, thì bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em Đó, bộ hồi dọi đèn cực kỳ là trong nha anh em nhé tôi có thể ăn thua cho anh em trẻ hột Đó, bao nhiêu tiền tôi cũng chơi Đó, đúng không ạ là nước muối thì nổi bộ hột nổi cực kỳ là đều anh em nhé không bị nghiêng hay nặng về bất cứ mặt nào cả đúng không ạ và khi anh em vớt hột thì em lưu ý ấy, mình rửa qua bằng nước để làm sao để tránh tình trạng là cái bộ hột này nó sẽ bị nặng khi nước muối nó bám vào những cái kẽ hột mặt hột của anh em và nó lắc nó không đi đúng những cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào cái bộ hột tài xỉu 2020 này đó thì vừa rồi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích của bộ hồn tài xỉu 2020 thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu 2020 này nó như thế nào thì khi anh em lắc vào dòng tới bộ hột này nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu tỷ lệ 5 năm và anh em kết hợp thêm với cách lắc độc quyền ở bên cơ sở bên tôi đó chính là lắc hột đi theo ý muốn này đó giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì không làm mất thời gian của anh em nữa và đi vào test cho anh em luôn tỷ lệ đi đều 552 234 số xỉu đúng không ạ lên tài 246 224 đúng không anh em bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé bộ hột đi rất là khôn anh em thầy thợ tay con không thể nào mà đoán được bên trong anh em lắc tài là xỉu đúng không ạ không thể nào đoán được cái thế hột hay à, cách đi hột của anh em bộ hột này rất là khó đoán anh em nhé hai bốn à ba bốn sáu lên tài đúng không ạ số xỉu đúng không anh em lên tài đúng không ạ năm năm một bộ hột đi cực kỳ là khôn luôn và tôi sẽ test cho anh em cái cách giữ tài giữ xỉu theo ý muốn nha anh em nhé đó thì cách lắc này và cái bộ tài xỉu 2020 này nó là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó thì à, khi anh em mua cái bộ hột này thì bên cơ sở bên tôi sẽ dạy cho anh em về cách chơi tài xỉu hiệu quả là cách bịp tài xỉu đơn giản mà nó luôn luôn là mang lại độ hiệu quả cho anh em hai ba sáu thì giữ tài luôn cho anh em này 4 5 6 từ ngũ thiên đúng không ạ 356 vẫn tiếp tục tải 355 vẫn là tài tiếp đúng không ạ 346 đúng không ạ 156 346 bộ hồ đi cực kỳ là ok và chuẩn xác thì chén này nó xuống xỉu 334 đúng không thì tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em vài chén anh em nhé 112 vẫn là xỉu 123 đó 125 đúng không ạ một vẫn là một hai năm lắc cảm thấy như là hột không đi một hai ba đúng không ạ test cho anh em một chén giữ xỉu cuối cùng này Đó, thì chén này lên tài 356 thì coi như đây nó chính là cái chén phản anh em nhé thì uh, như chén phản là thế hột như này hoặc là anh em lắc không chuẩn xác thì chuyện phản là quá bình thường đối với anh em khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em đi chơi nhiều thì anh em cũng biết đúng không ạ không có bộ đồ chơi nào hay là cái bộ hột nào chuẩn xác cho anh em 100% cả mà cái bộ hột này lại hoàn toàn là không mang tích thì uh, vừa rồi tôi đã test cho anh em để anh em hiểu rõ hơn về cái bộ tài xỉu 2020 này thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu 2020 này mà để cho anh em đi chơi ấy thì anh em hãy liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé anh em nào ở gần cơ sở có thể lên cơ sở bên tôi để anh em được test hàng và được dạy cách lắc tài xỉu theo ý muốn lắc giữ tài giữ xỉu theo ý của anh em và dạy cho anh em cái cách bịp tài xỉu đơn giản và nó hiệu quả thì cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc ờ, chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé tạm biệt tất cả anh em